rồi ok mến chào quý vị các bạn đã quay trở lại với kênh lúa tv ha thì các bạn ơi thì hôm trước mình có làm một cái video á, là đổi mật khẩu tên em sai nha các bạn thì hôm nay mình sẽ làm tiếp một cái video á, là mình sẽ đổi mật khẩu tên em bên kia nha các bạn thì hai cái app này nó hoàn toàn hỗ trợ nha các bạn nhưng mà cái một trong hai cái app này quên mật khẩu nào thì mình sẽ không lấy được cái ờ, ấy để mà, mà cái mã số để mình chuyển tiền các bạn thì hôm nay ờ, mình sẽ tiến ra tiến hành làm một cái video là đổi mật khẩu nha các bạn đổi mật khẩu trên cái app này các bạn thường thường các bạn à, mà khi mà các bạn đang nhập mật khẩu á, ở chỗ này mà các bạn nhập sai mật khẩu mà nhiều lần quá thì nó sẽ phá cái app mình nên các bạn lưu ý cho những trường hợp mà mình quên á, mình không nhớ thì các bạn nên đổi mật khẩu lại ha thì bắt đầu mình hôm nay mình sẽ tiến hành đổi mật khẩu trên app này tại nhà luôn các bạn thì nó cũng rất đơn giản chỉ cần các bạn à, chú ý chú ý quan sát à, kỹ thì sẽ làm được ha rồi mời các bạn theo dõi video mình ha mình bắt đầu thôi các bạn rồi ok các bạn ha thì bắt đầu mình sẽ bắt đầu đến hành đổi mật khẩu nha các bạn trước tiên các bạn bấm vào chỗ quên mật khẩu giúp mình ha đây các bạn sẽ chọn vô chỗ này đó rồi thì nó sẽ đưa mình đến cái giao diện như thế này ha thì ở bên trên nó là tên đăng nhập của các bạn ha tên đăng nhập uh, em kia ha còn bên dưới là sẽ nó kêu mình nhập là số chứng minh và hộ chiếu của mình nha bạn đó hoặc là căn cước thì mình sẽ nhập ờ, căn cước của mình đó thì đưa mình tới cái giao diện như thế này các bạn ờ, nhấn chỗ mở em sai nè rồi ok nó sẽ đưa mình tới cái em sai các bạn thì các bạn test cho chỗ cái ờ, dấu xanh ờ, nha đó rồi mình test vô thì nó kêu mình nhập vân tay nè đây mình sẽ nhập vân tay của mình vô đó. thì các bạn nào không có ờ, dùng vân tay thì các bạn nhập mật khẩu ha đây mình sẽ lấy cái mật khẩu sáu số này nha mình vô ngay chỗ em đăng kia nè đó mình sẽ nhập chỗ em code này ok thì mình sẽ nhập cái mật khẩu sáu số đó vô đó rồi các bạn nhấn vô ô tiếp tục giúp mình ha đây nó sẽ kêu mình đổi là mật khẩu ha đây mình sẽ nhấn vô mật khẩu ha thì các bạn lưu ý giúp mình ha mật khẩu thì gồm chữ qua ha ký tự là a cộng hoặc là các cái tự khác nha rồi, rồi ờ, số nha các bạn các bạn ờ, mình đã viết ờ, chữ mẫu màu đỏ như thế này cho các bạn xem ha đây các bạn nhập hai lần giúp mình nha mật khẩu thì các bạn nhập hai lần giúp mình đó ok sau khi nhập hai lần xong thì nó báo mình đã đổi mật khẩu thành công rồi các bạn thì các bạn chỉ cần nhấn vô chỗ đăng nhập thôi đó đây mình vô mình à, đăng nhập cái à, emerkin của mình thử coi được không các bạn đây các giờ mình sẽ bắt đầu mình nhập mật khẩu thử rồi đây mình sẽ nhập mật khẩu à, emerkin của mình vô ha đây mình mới đổi nha mình lấy cái mật khẩu mình mới đổi mình nhập vô nha các bạn đó rồi các bạn nhập đăng nhập nha đó sau khi xong thì các bạn nhấn chữ đăng nhập đó đó thì nó vô nè các bạn thì nó kêu mình á mình có muốn đổi mà đổi dấu vân tay không thì mình sẽ đổi luôn giao diện bằng vân tay nha các bạn đây mình sẽ xác minh vân tay đây báo mình xác minh vân tay thành công ha đó các bạn nên ờ, đổi mật khẩu bằng vân tay để cho app mình nó an toàn hơn các bạn mình xin kết thúc video đây ha